để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định những cái đường link đăng ký chúng tôi đều đều để ở dưới phần mô tả của video clip này rất mong à, quý vị khách hàng chúng ta hãy nhớ đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của chúng tôi quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản đó là chiếc Toyota Camry 5 chỗ, số tự động máy xăng 2.4. Chiếc xe này sản xuất năm 2007, có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử, camera lùi và hệ thống à, cảm biến lùi cũng như là cảm biến trước xe. Điều đó à, giúp cho quý khách hàng vận hành xe một cách dễ dàng và thuận tiện. Hiện nay thì mẫu sedan này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 445 triệu đồng, bao rút hồ sơ cũng như là vận chuyển đến khách hàng trên toàn quốc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 và thường xuyên đi bảo dưỡng cũng như là kiểm tra định kỳ cho nên là toàn bộ à, nội ngoại thất của máy cũng như là thân vỏ còn khá là đẹp sau đây à, xin mời quý khách à, chúng ta cùng khảo sát phần ngoại thất của chiếc xe này xem như thế nào nhé như quý khách có thể thấy Toyota Camry có cái thiết kế bề ngoài trông khá là đầy đặn và chắc chắn toàn thân chiếc xe màu đen khá là sang trọng và đẳng cấp chính vì vậy mà chiếc xe này được sử dụng khá là nhiều ở thị trường của Việt Nam thể hiện tính sang trọng và hiện đại Đấy, đây là bánh trước ở bên phụ. Quý vị à, có thể thấy mâm đúc 8 chấu, zin theo xe. Còn nguyên cái logo của hãng à, Toyota ở giữa. Sơn của mâm xe vẫn là sơn zin. Quay cận cảnh à, cho quý vị thấy rõ. Vỏ của bánh xe cũng còn 70 cho đến 80%. Bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc 8 chấu zin theo xe. Sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS chức năng à, phân bố lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ cái à, phanh gấp BA. Gương kính đều được à, điều chỉnh bằng điện. Ghế lái, ghế phụ cũng điều chỉnh bằng điện khá là nhẹ nhàng. Toàn bộ hộc rè cũng như là hệ thống cô lốp còn rất là đẹp, rất là chắc chắn. Các cái tấm nhựa của hộc rè chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả. Với mẫu xe này thì ô tô Cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Xe vẫn còn rất là bóng bẩy và đẹp Vỏ xe cũng còn khá là mới đây chúng ta nhìn à, toàn bộ à, khoang lốp của bánh trước bên phụ Còn rất là đẹp Mâm đúc 8 chấu cực kỳ là chắc chắn Cùng đèn pha phía trước Bên phụ Dạng à, đèn pha Đèn pha dạng neon sai Kết hợp với đèn bi liền ba khối Vẫn là còn zin Chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen hố hay là nứt vỡ ở đây cả Đèn sương mù phía dưới cản trước phản xạ đa chiều bám đường rất là tốt chiếc xe này được ờ, chúng tôi mua của một khách hàng thân thiết ở Đà Nẵng đăng ký tư nhân chính chủ biển 5 số mặt ca lăng còn rất là đẹp với uh, tấm lưới tản nhiệt mạ chrome thì uh, chiếc xe rất là sang trọng và đẳng cấp cùng đèn pha bên tài còn rất là sáng rất là trong chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả đèn pha dạng uh, neon sai kết hợp với uh, đèn bi chiếu sáng rất là xa giúp ờ, cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm. Xe cũng trang bị hai cái ờ, cảm biến ở đầu xe giúp ờ, cho quý khách vận hành chiếc xe một cách dễ dàng và thuận tiện. Còn đây là cùng bánh trước ở bên tài, mâm đúc 8 chấu, zin theo xe với kích thước tiêu chuẩn 16 inch, vẫn còn nguyên cái logo của hãng Toyota, vỏ của bánh xe cũng còn khá là mới. Với chiếc vỏ xe này chúng ta có thể đi được 2-3 năm nữa mới cần phải thay thế. Hộp dè, hệ thống cô lốp còn khá là đẹp. Ngay cả cái vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước cũng không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả. Quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ. Các cái tấm nhựa của học dè còn rất là đẹp, rất là chắc chắn. Chúng tôi ờ, luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí, đặc biệt là những vị trí mà ảnh hưởng ờ, đến chất lượng của xe giúp cho các khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ Xe có trang bị hai cái túi khí ở hàng ghế phía trước. Sử dụng hệ thống à, chống bó cứng phanh ABS. Chức năng à, phân bố lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ cái à, phanh gấp PA. Xe cũng được tích hợp cái đèn báo giá trên gương với gương được điều chỉnh cục điện rất là dễ dàng và thuận tiện cho quý khách. Toàn bộ các cái đèn báo vẫn còn hoạt động rất là tốt, rất là hiệu quả. Các cái khớp nối của cánh cửa quý vị có thể thấy vẫn còn rất là khớp khít không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả tay nắm cửa cũng đã được ờ, ốp cái ờ, mạ chrome nhìn chiếc xe rất là sang rất là sáng cánh cửa trước ở bên tài quý vị có thể thấy tắp lô còn rất là đẹp các cái ờ, tấm nhựa của tắp lô màu nó vẫn còn rất là tươi chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả các cái nút bấm điều khiển cửa kính vẫn còn hoạt động rất là tốt tay nắm mở cửa vẫn còn zin hoạt động vẫn còn rất là nhẹ nhàng các cái à, tấm nhựa màu còn vẫn vẫn còn rất là tươi không hề có cái hiện tượng gì là mài mòn bong chóc cả hệ thống keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin chính hãng không hề thiếu một phân đoạn nào quay cận cảnh và trên tiết à, cho quý vị à, thấy rõ còn rất là đẹp các cái con ốc của chốt cửa chưa từng đụng cái lên một lết để mở ra vẫn là còn zin sơn của cánh cửa vẫn là còn zin không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả ngay cái của ngay cả cái đoạn mà thường xuyên à, tiếp xúc với nước cũng vậy còn rất là chắc chắn rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hệ thống bản lề còn rất là chắc chắn và nhẹ nhàng tem thông số của nhà sản xuất dán ở trên cánh cửa vẫn còn nguyên rất là rõ ràng chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi phần giòn cao su của cánh cửa còn rất là đẹp zin theo xe kính cửa vẫn là kính zin toàn bộ khung cửa cột cũng như là chốt khóa còn rất là đẹp rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là cong vân cả bề lên xuống quý vị à, có thể thấy còn rất là đẹp ghế tài xế được à, điều chỉnh điện theo 8 hướng toàn bộ các cái à, nút bấm điều chỉnh điện của ghế vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là nhẹ nhàng và trơn tru đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy tất cả các cái nút điều chỉnh vẫn còn hoạt động tất cả các cái nút điều chỉnh điện của ghế vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả nhẹ nhàng giúp à, cho tài xế lựa chọn được cái à, vị trí lái tốt nhất không gây ra mệt mỏi khi mà chúng ta lái xe trên đường dài đấy đây là cái nút điều chỉnh ghế tiến lùi vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng còn đây là cái nút điều chỉnh à, lưng ghế quý vị có thể thấy vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả toàn bộ hàng ghế được à, bọc da và cũng đã được à, chủ nhân trang bị một cái lớp áo để bảo vệ phải nói là chủ nhân của chiếc xe này giữ gìn xe rất là tốt chăm sóc xe khá là kỹ còn đây là còn đây là cái nút điều chỉnh cao thấp của ghế toàn bộ đều được điều chỉnh bằng điện rất là thuận tiện và nhẹ nhàng cho quý khách khi vận hành chiếc xe này Sàn xe cũng à, được à, lót sàn 5D. À, các cái hệ thống chân ga, chân thắng cũng như là thắng tay được đặt ở phía dưới chân. Tất cả còn hoạt động rất là tốt, rất là an toàn. Phải nói là chủ xe chăm sóc xe khá là tốt. Với lớp áo da 5D, các nút điều chỉnh gương điện, cục điện vẫn còn hoạt động rất là tốt và hiệu quả. Đấy vẫn còn cái phiếu bảo dưỡng của xe chủ xe chăm sóc xe rất là tốt thường xuyên đi bảo dưỡng cho nên là Nội ngoại thất của xe còn khá là đẹp Còn đây là cánh cửa sau ở à, bên tài Tappy của cánh cửa còn rất là đẹp Không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả Các cái à, nút bấm học tiện ích Tay nắm cửa vẫn còn hoạt động rất là tốt Rất là chắc chắn Hệ thống bản lề của cánh cửa sau Chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả Vẫn còn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống giòn à, cao su cũng như là keo chỉ của cánh cửa vẫn là zin theo xe còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào hệ à, thống à, chốt khóa còn rất là đẹp rất là chắc chắn sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin vẫn còn thể hiện rất rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa điều đó thể hiện là chiếc cánh cửa vẫn còn là zin chưa hề có thay thế cũng như là sửa chữa các cái tấm nhựa của tabi còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả bậc lên xuống quý vị à, có thể thấy rất là chắc chắn rất là đẹp hệ thống chốt khóa cột cũng như là khung cửa của cánh cửa sau còn rất là phẳng phiu và chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả nóc xe quý vị có thể thấy sơn vẫn còn rất là bóng rất là sáng vẫn còn à, thể hiện rõ bóng của tòa nhà ở trên nóc xe. Hàng ghế phía sau, vị trí ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Còn đây là bánh xe sau ở bên tài. Đấy, quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ. Mâm đúc tám chấu hợp kim, cực kỳ là chắc chắn. Còn nguyên cái logo của hãng à, Toyota ở giữa vẫn là zin theo xe. Vỏ xe cũng còn 70 cho đến 80%. phần trăm Với cái vỏ xe này chúng ta cũng phải đi rất là lâu nữa mới cần phải thay thế. Toàn bộ hộp xe, hệ thống cua lốp còn rất là chắc chắn ngay cả cái vị trí mà thường xuyên tiếp xúc với nước chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả các cái à, tấm nhựa trong hộp rẻ còn rất là chắc chắn chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe chính vì vậy mà cái thời lượng cho mỗi một à, video clip nó thường dài từ 20 cho đến hơn 30 phút cùng điện hậu à, phía sau xe nổi bật với cái nền màu đỏ vẫn còn rất là trong zin theo xe không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả thương hiệu à, Camry một thương hiệu đẳng cấp của hãng à, Toyota xe trang bị tới 4 cái cảm biến lùi đây là cái cảm biến lùi thứ nhất cảm biến lùi thứ hai cảm biến lùi thứ ba và cảm biến lùi thứ tư toàn bộ bốn cảm biến vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả còn đây là một cái à, camera lùi siêu nét vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả giúp cho quý khách có thể lùi xe một cách an toàn và dễ dàng cụm điện hậu ở bên à, phải quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy cũng rất là trong rất là sáng nhãn hiệu à, Toyota Camry 2.4G còn đây là cốp của xe rất là rộng rãi chứa được rất là nhiều đồ các cái tấm nỉ trong cốp xe rất là zin zin theo xe bánh dự phòng hay còn gọi là bánh sơ cua cũng được trang bị mâm đúc 8 chấu vẫn còn rất là chắc chắn dàn sắt xi ở trong hầm của cốp xe quý vị có thể thấy còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là dịch dỉ xét hay là mục mọt cả quay cận cảnh uh, chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ còn rất là đẹp xe cũng uh, trang bị uh, những uh, dụng cụ cần thiết theo xe như là con đội giúp uh, quý khách có thể uh, thay thế cái uh, bánh sơ cua một cách uh, dễ dàng hệ thống uh, keo chỉ và các cái hệ thống gioăng cao su của nắp à, cốp xe vẫn là còn zin không hề thiếu một à, phân đoạn nào chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí cho quý khách giúp à, cho quý khách có thể cảm nhận đến 90% về chất lượng của chiếc xe hệ thống chốt khóa từ xa của cốp xe vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là hiệu quả tấm nỉ của nắp cốp còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả hệ thống à, dàn đồng dàn xi quý vị có thể thấy cũng rất là sáng tất cả các chi tiết của hầm cốp xe vẫn còn hoạt động rất hiệu quả nhẹ nhàng quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy còn đây là khoang lốp ở bánh xe sau à, bên phụ quý vị có thể thấy mâm đúc 8 chấu cực kỳ là chắc chắn vẫn là zin theo xe toàn bộ hệ thống cua lốp vẫn còn rất là phẳng phiu không hề có cái hiện tượng gì là cọ quẹt hay là móp méo cả các cái à, tấm nhựa của học rẻ vẫn còn rất là chắc chắn ngay cả cái vị trí mà thường xuyên à, tiếp xúc với nước chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy còn rất là đẹp với dòng Toyota Camry thương hiệu nổi tiếng của hãng Toyota Nhật Bản được sử dụng khá là nhiều ở thị trường của Việt Nam với dòng xe này thì phụ tùng rất là dễ tìm kiếm ở thị trường của chúng ta cũng rất dễ là sửa chữa và thay thế còn đây là cánh cửa sau ở à, bên phụ đấy quý vị à, có thể thấy tabi của cánh cửa các cái tấm nhựa của tabi rất là đẹp rất là chắc chắn hệ thống là gioăng cao su keo chỉ vẫn là còn zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào chốt khóa trẻ em vẫn còn đầy đủ tem của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả ngay cả cái vị trí mà ở phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước còn rất là chắc chắn bệ lên xuống hệ thống bản lề quay cận cảnh à, cho quý vị thấy rõ còn rất là đẹp đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng kính của cánh cửa vẫn là kính zin chưa hề thay thế cũng như là sửa chữa chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hàng ghế phía sau vị trí ngồi rất là rộng rãi thoải mái sàn cũng đã được uh, trang bị một cái à, tấm lót sàn 5D giúp uh, cho quý khách có thể vệ sinh xe một cách nhanh chóng và thuận tiện quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ cánh cửa trước ở bên phụ các cái tay nắm cửa đều được ốp một cái tấm mạ chrome nhìn chiếc xe rất là sang rất là sáng toàn bộ hệ thống keo chỉ hệ thống giòn cao su của cánh cửa vẫn còn rất là đầy đủ, không hề thiếu một à, phân đoạn nào. Các cái à, khớp nối của cánh cửa vẫn còn rất là khớp khít. Điều đó cho biết là chiếc cánh cửa này chưa hề có thay thế cũng như là sửa chữa. Chiếc xe có như thế nào, chúng tôi à, mô tả đúng chi tiết như vậy. Giúp cho những khách hàng ở xa thông qua cái video clip cũng có thể cảm nhận được 90% chất lượng về chiếc xe mình cần mua. Chính vì vậy mà mỗi một cái video clip của chúng tôi thời lượng nó dài từ 20 cho đến hơn 30 phút quý khách à, nhớ xem đến à, cuối của video để mà cảm nhận về chiếc xe mình cần mua các à, nút bấm tay nắm cửa vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là chắc chắn các cái tấm nhựa của tắp bì cánh cửa quý vị có thể thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả màu vẫn còn rất là tươi ghế bên phụ cũng đều được điều chỉnh bằng điện rất là thuận tiện đấy đây là cái núm điều chỉnh lên xuống của ghế giúp ờ, cho chúng ta có thể lựa chọn được cái ờ, vị trí ngồi một cách thoải mái nhất. Còn đây là cái núm ờ, điều chỉnh cao thấp. Các cái núm điều chỉnh vẫn còn hoạt động rất hiệu quả, rất là nhẹ nhàng. Ghế cũng đã được chủ nhân trang bị một cái lớp áo. Phải nói là chủ nhân của chiếc xe chăm sóc xe rất là tốt, giữ gìn rất là cẩn thận. Chính vì vậy mà cái phần nội thất của xe cũng còn khá là đẹp. Phần tắp lô của xe, các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả cũng đã được à, chủ nhân trang bị một cái à, tấm thảm chống nóng để bảo vệ à, phần tấm nhựa của tắp lô học tiện ích đây vẫn còn trong vẫn còn cái cuốn hướng dẫn sử dụng xe của hãng Toyota phải nói là chủ nhân của chiếc xe giữ gìn rất là cẩn thận túi khí ở bên phụ xe trang bị hai cái túi khí một túi khí ở vô lăng của xe Xe trang bị à, cái à, màn hình cảm ứng DVD còn khá là đẹp, có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc hoặc là xem phim. Hệ thống à, điều hòa hai chiều cực mát, làm lạnh sâu với các cái núm điều khiển rất là dễ dàng và thuận tiện. Vô lăng 4 chấu có tích hợp các cái nút điều chỉnh rất là thuận tiện cho quý khách khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này. Hệ thống hộp số tự động 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả các cái hộp tiện ích vẫn còn hoạt động rất là tốt nút nguồn ổ ờ, cắm à, lấy nguồn toàn bộ à, giấy tờ của xe chiếc xe này được ờ, chúng tôi mua của một khách hàng thân thiết ở Đà Nẵng đăng ký tư nhân chính chủ đây đây là sổ đăng kiểm của chiếc xe chiếc xe này à, chúng tôi mua của một chủ nhân ở Đà Nẵng thời hạn đăng kiểm còn đến tháng 6 năm 2020 với à, chiếc xe này thì à, quý khách có thể đăng kiểm ở à, mọi nơi trên toàn quốc rất là dễ dàng đấy hàng ghế phía sau tất cả toàn bộ ghế cũng đều được trang bị cái lớp áo để để bảo vệ cái lớp da ở bên dưới vị trí ngồi rất là rộng rãi phải nói là chủ nhân của chiếc xe chăm sóc xe rất là tốt giữ gìn xe cực kỳ là cẩn thận toàn bộ các cái tấm nhựa trong nội thất của xe quý vị có thể thấy cũng rất là đẹp trần nỉ vẫn là zin theo xe chưa hề có cái dấu hiệu gì là số lông cả đây là dòng à, Toyota Camry thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản toàn bộ các cái tiện ích cũng như là đèn trần xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả các cái à, tem nhãn cảnh báo ở trên à, tấm chắn nắng của chiếc xe quý vị có thể thấy vẫn còn rất là rõ ràng và sắc nét toàn bộ trần xe vẫn là trần nỉ zin không hề có cái dấu hiệu gì là sù lông cả kính chắn gió phía trước cũng vẫn là còn zin. sau đây à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Toyota Camry 2007 sử dụng sử dụng cái à, động cơ xăng 2.4 lít hệ thống điều phối van biến thiên VVTi rất là mạnh mẽ toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là sạch sẽ không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả đặc biệt chiếc xe này cũng trang bị cái hệ thống phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Chúng tôi quay cận cảnh và chi tiết từng phần của máy xe cho quý vị thấy rõ. Máy xe còn cực kỳ là đẹp. Chúng tôi cam kết là máy xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước. Toàn bộ máy vẫn còn rất là khô ráo và sạch sẽ. Không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả. Quay cận cảnh và chi tiết phần máy xe cho quý vị thấy. Còn rất là đẹp. Máy nổ rất là êm, nhẹ nhàng. Bình ắc quy cũng còn à, khá là mới. Phần máy xe đây là một cái phần à, khá là quan trọng cho nên là chúng tôi quay rất là chi tiết. Vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn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 cũng như là các cái à, tấm ốp đây cận cảnh à, cho quý vị thấy không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả còn rất là chắc chắn đúng là thương hiệu của hãng à, Toyota Nhật Bản không một vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này còn đây là gầm xe quay từ ở phía phía sau của chiếc xe đấy quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn các cái đầu rô tin cũng như là hệ thống giảm sóc vẫn còn rất là tốt trước khi giao xe cho khách hàng chúng tôi luôn luôn kiểm tra tất cả mọi bộ phận cho nên là khi mà quý khách hàng mua chiếc xe này cứ yên tâm sử dụng quay cận cảnh và chi tiết ờ, phần gầm xe cho quý vị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đây là dòng xe mang thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản Toyota Camry một thương hiệu được ờ, người Việt sử dụng rất là nhiều và cuối cùng thì ờ, chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đấy quý vị có thể thấy máy đề rất là nhẹ nhàng máy nổ êm không hề có cái hiện tượng gì là gào cả hòa ga cả vô lăng trang bị cái hệ thống ờ, trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng vị trí ghế ngồi tài xế vị trí uh, ghế tài xế ngồi rất là thoải mái ghế được uh, ờ, điều chỉnh điện theo 8 hướng giúp uh, cho tài xế có thể uh, lựa chọn được cái uh, vị trí thoải mái nhất để mà vận hành uh, chiếc xe này không gây mệt mỏi khi mà chúng ta di chuyển trên đường dài toàn bộ trần xe là trần nỉ zin theo xe không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả dạ, toàn bộ các hàng ghế đã được uh, chủ nhân trang bị một cái uh, lớp áo phải nói là chủ nhân của chiếc xe chăm sóc xe giữ gìn xe rất là cẩn thận đặc biệt thì uh, chiếc xe này ở ghế bên phụ cũng uh, được điều chỉnh bằng điện cho nên là những người ngồi bên phụ cũng có thể lựa chọn cho mình một cái vị trí ngồi rất là thoải mái hệ thống âm thanh của chiếc xe này cũng khá là hay với 6 loa cùng với à, dàn à, kỹ thuật số 4 à, kênh ở cái chế độ trầm tạo cái cảm giác thư giãn thoải mái âm thanh khá là sống động hộp số tự động 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả hệ thống cái âm của chiếc xe cũng khá là tốt chúng tôi đang ngồi trong xe quay mà tiếng tập âm ở bên ngoài rất là nhỏ toàn bộ các cái chi tiết ở trong khoang nội thất vẫn còn rất là đẹp vô lăng bốn chấu có tích hợp các cái nút điều chỉnh khá là thuận tiện màn hình cảm ứng DVD 7 inch siêu nét có đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc hoặc là xem phim giúp uh, chúng ta có những uh, phút giây thư giãn khi di chuyển trên xe hệ thống uh, điều hòa hai chiều làm lạnh sâu với uh, các cái núm điều khiển khá là đơn giản và thuận tiện giúp uh, cho chúng ta lựa chọn cái uh, nhiệt độ ở khoang nội thất khá là nhanh và tối ưu khi xe chạy có cảm giác rất là thoải mái đầm xe không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả giá linh kiện và chi phí sử dụng của chiếc xe khá là hợp lý đặc biệt thì à, phụ tùng của dòng xe này cũng rất là dễ tìm kiếm ở thị trường Việt Nam đây là dòng xe mang thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản Toyota Camry rất được à, người Việt ưa chuộng thế thì à, với giá bán là 445 triệu đồng bao rút hồ sơ cũng như là vận chuyển trên toàn quốc cho khách hàng một cái giá cực kỳ là hợp lý cho chiếc xe 5 chỗ số tự động mang thương hiệu của Nhật Bản